Chào mọi người nhé Chào mừng tất cả anh chị em và các bạn cũng đã quay trở lại và theo dõi cái video của Đức trong buổi tối ngày hôm nay Hiện tại bây giờ là cũng khá là muộn rồi 21 giờ 13 phút của buổi tối thứ ba ngày 8 tháng 11 năm 2022 Thì trên màn nhỏ của anh em đây thì nó là cái bảng mở thưởng kết quả của buổi tối ngày hôm nay Đã rất là chi tiết và đầy đủ cho tất cả anh em chúng ta rồi Thì Đức ngày hôm nay làm video nên cũng như là cùng giao lưu đó, đó và cũng như là có những cái cầu số gửi đến cho tất cả anh chị em và các bạn chúng ta cùng nhau tham khảo cho ngày mai thứ tư ngày mùng 9 tháng 11 năm 2022 Thì đặc biệt ngày hôm nay của chúng ta ra với cái định dạng đó là 66130 đúng không ạ? Chậm không chậm 3 tổng 3 tâm càng ngày hôm nay tâm càng một bộ làm là cái bộ 03 anh chị em và các bạn nhé. Đó. Thì uh, còn về cái phần à, lô tô ngày hôm nay thì mình à, cũng xin phép điểm qua những cái phần chính đúng không ạ? Đó, đầu tiên là đầu không là câm điếc này. Đầu không câm điếc và ngược lại thì chúng ta có đầu 8 và đầu 9 là hai cái đầu. Rất là mạnh nô trong ngày hôm nay đúng không ạ? Đó, ngoài ra chúng ta có thêm lô tô 41, ba nháy cho anh em, ba nháy 41 đó cũng khá là bất ngờ đúng không ạ? Ở đầu 8 và đầu 9 thì chúng ta có lô tô 86 và 89 là mỗi con là hai nháy. Đầu 9 thì cũng thế thôi, 96 97 khá là nhiều và phần nô tô ngày mai thì mình cũng ờ, tham khảo và cũng như là thấy là cầu ngày mai thì nó báo rất là nhiều con đẹp đúng không anh em anh em nhìn thấy nhịp bước của con là cũng đẹp hết rất là nhiều con đẹp thì ngày mai thì theo cái dự đoán của mình thì nó cũng khá là khó đúng không ạ đó thì anh em chúng ta chơi biết giữa tuần rất là khó chơi thì ngày mai thì mình sẽ chọn cho anh em đó là một cái cặp an toàn đúng không ạ tại sao lại là an toàn và đó là cái cặp uh, 6996 6996 là lâu anh em nhé đó thì tại sao mình lại bỏ cái cặp này là cặp an toàn thì uh, bởi vì anh em có thể nhìn thấy cái nhịp của con 96 này nó rất có khả năng cao là sẽ rơi lại cho anh em nếu anh em chúng ta đánh các cặp và con 69 này cũng đang cái trong cái khung khá là dài thôi nhưng mà nó đang chạy đều khung 6 ngày đúng không ạ rất là ok và cái phần lô tô thì là chúng ta lại có cặp 6996 để chúng ta tham khảo cho ngày mai vậy thì uh, cái phần cầu đề thì như lúc nãy mình đã nói sẽ à, chia sẻ đến cho anh em một cái chạm đó là chạm 16 anh em nhé chạm cứng 16 và đặc biệt anh em chú ý cho mình đó ạ đó là cái cặp kép lệch cả bộ kép lệch 01 à 0550 này đúng không ạ 1661 2772 3883 4994 đó anh em chú ý đặc biệt vào cho mình đó là cặp 1661 này thì cái tỷ lệ ra cho anh em nó có trong ngày mai và cũng như là chạm 1 chạm 6 anh em đánh cả đầu cả đuôi cho mình nhé đó rồi thì uh, những con số mình uh, cũng uh, chỉ mang tính uh, chất là tham khảo thôi anh em là chúng ta trùng chúng ta kết thì uh, chúng ta có thể tham khảo uh, hơi văn nghệ giải trí thôi còn anh em nào không trùng không kết thì chúng ta hy vọng anh em chúng ta cũng chỉ nên uh, dừng lại ở cái mức độ tham khảo để anh em chúng ta chơi thôi nhá đó rồi thì uh, cũng kết thúc video ở đây thôi chúc anh em ngày mai làm sao thật là may mắn và là đại thắng anh em nhé hẹn anh em vào tầm khoảng như ngày hôm nay tầm khoảng 9 giờ 9 giờ thì mình mới ra được video cho anh em nhé rồi ok chào anh em nhé